Chào các bạn, mình sẽ tiếp tục với cái phần chữa của bài tuần trước. Um, trong cái bài này mình sẽ dịch à, Việt Nhật và các cái nội dung trao đổi ở đây là đơn thuần là dịch trong dự án và mình sẽ thấy rằng là à, trong cái yêu cầu của phần này mình sẽ sử dụng nhiều nhất có thể là tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ để dịch cái phần liên lạc ở phía dưới để thông báo cho khách hàng cái phần màu tím ở đây là cái phần mà mình không cần dịch và nó chỉ là cái phần ờ, memo để cho mọi người biết là cái hoàn cảnh ờ, xuất phát của cái phần trao đổi này là từ đâu và tại sao lại có cái phần trao đổi đấy thôi thì với cái bài này thì uh, nó khá là nice phải nói là khá là nice vì là với những cái bạn nào mà chưa từng làm dự án bao giờ ấy nhờ vào cái phần chú thích màu tím này các bạn sẽ hiểu được là tại sao mà lại có cái phần uh, câu hỏi này và ai sẽ nói cái câu nói này và mình dịch cái câu này để làm gì thì nó đã có cái khái quát cái phần màu tím ở đây rồi và ở đây trong cái phần đầu tiên ấy nó là một cái câu liên lạc trao đổi rất là thường ngày khi mà mình tham gia một dự án thì sẽ có một cái group chat cái group chat là cái nơi mà tất cả các cái thành viên member ở trong dự án sẽ được join vào và khi mà có vấn đề gì xảy ra hoặc muốn trao đổi thông tin liên lạc gì với nhau thì tất cả mọi thứ đều được uh, trao đổi thông qua cái group chat này mình có thể dùng chat work hoặc là dùng một cái à, phần mềm khác ví dụ như là các cái công ty mà mình làm được trước thì có thể là dùng chat work hoặc là dùng slack thì à, mình sẽ cùng đến cái phần à, dịch à, của cái câu trao đổi này nhé thì hầu hết khi mà làm công tơ thì mọi người sẽ trao đổi liên lạc qua hình thức là uh, group chat còn mail thì mình thấy rất là ít tại vì là mình sẽ muốn là cái dự án của mình nó chạy nhanh nhất có thể khi mà có cái thông tin liên lạc gì từ phía khách hàng hoặc thông tin liên lạc gì từ đội team trong nhóm thì hầu hết là mọi người sẽ chat với nhau luôn để có thể um, update uh, tình hình thông tin uh, uh, của nhau luôn uh, và mọi người sẽ đều đọc được các cái phần thông tin liên lạc trao đổi giữa các thành viên trong nhóm giữa người này với người kia để có thể overview và tổng quát được toàn bộ cái nội dung khi mà mình làm dự án thì đây là cái câu hỏi rất là đơn thuần này là chào bác, tháng này bạn Nguyễn Văn A, bên team của tôi sẽ phụ trách check file cho bạn Lê Văn B nên tôi nhờ uh, bác đúng nhờ chú add bạn Nguyễn Văn A vào group này để tiện trao đổi công việc nhé. Xin cảm ơn. Thì mình sử dụng kính ngữ và khiêm nhường ngữ mà. Thì các bạn thấy ở đây nó có hai dòng ở dưới một dòng là cái câu trả lời của một bạn đã gửi cho chị và một phần là cái phần à, chị sửa một chút để mà uh, thành cái câu của chị thì đầu tiên cái Otsukare sama des này thì chỉ dùng trong trường hợp bạn là sếp, bạn nói với cấp dưới thôi, còn không bao giờ được dùng với cấp trên với cái từ otsukeresama. Nên là các bạn nhớ cái này. Cái này thì là là một cái mà bắt buộc phải nhớ rồi. Và mình sẽ chuyển cái otsukeresama des thành là osewa natte urimasu là để à, tôn kính bên phía khách hàng lên. Cái phần tháng này, bạn Nguyễn Văn bên team tôi sẽ phụ trách check file. Cái đoạn check file này thì là thực ra thì Ờm, chị cũng không rõ là ở cái dự án này nó dùng cái check file này với cái ý nghĩa gì nên là chị sẽ dịch là word by word thôi là file được check cự à, cái phụ trách cái việc check file ở đây nó chính là một cái thao tác hay là một cái công việc nên là các bạn có thể thêm cái từ Sagio ở phía đằng sau này thì chị sẽ để là file được check cự xong mở ngoặc ở đây bạn có thể thêm cái từ Sagio vào cũng được hoặc là không cũng được tiếp đến là phụ trách thì là tanto sư rồi đúng không tiếp đến là tháng này thì ở đây bạn ấy dịch là uh, côn kết sự thôi còn chị thì chị cho thêm là côn kết sự cà đà tại vì là từ tháng này trở đi thì sẽ bổ sung thêm cái bạn này vào trong dự án đúng không nên là mình sẽ dùng là côn kết sự cà đà à, tiếp là cái bạn Nguyễn Vana của team chúng tôi ấy, thì bạn đang để là Watashi no chim ni hai zoku steru Nguyễn Thị À, à cũng được, cái cái hai dốc cự stê là trực thuộc cái team của tôi cũng được. Và có một cái cách khác để cho các bạn tham khảo thêm, đó là có thể dùng là Uchinomem và Dearu à, Nguyễn Thị A đúng không? Thì mình cũng có thể dùng cái đấy. À thêm một cái là Hitotsu Onigai ka gozaimasu ga thì cái câu này các bạn cũng có thể dùng được trong cái quá trình trao đổi đúng không? Là tôi có một việc nhờ anh giúp đấy đúng không? À, thì dùng cái câu này cũng rất là lịch sự. À, mình dùng cái câu này cũng ok còn à, chị thì chị không cho thêm cái câu đấy vào đây à, chị chỉ nói đơn thuần là con ghét cả đã uchinomem và đè rự nguyễn à, thị a quá đúng không thì là lê văn b sằng nộ no. cái lê văn b thì các bạn có thể để cái katakana giống như của bạn ở trên này là lê ban b sằng nộ no. Ờ, file check yo tanto shimasu no de osashi 使えなければ、このチャットグループに A さんをご追加お願いいたします。Ở đây có hai cách bạn dùng là go còn chị dùng là uh, cả thì hai cái cách dùng này đều dùng được mình có thể dùng cái dạng kính ngữ kiểu này còn nếu như mà mình để nó là sư rự thì mình sẽ để là sư rự dồ onegai tashimasu có một số bạn hay bị nhầm là chơi cả sư rự dồ ní onegai tashimasu là sai về mặt cấu trúc ngữ pháp thì các bạn chuyển nếu dùng là sư rự thì sẽ để dồ thôi không có ní ở đây nữa thì hai cái cách này đều dùng được tiếp đến là thêm vào cái bạn A này vào trong cái chat ờ, chat chat work đúng không à vào trong cái chat ừ, group thì là ở đây chị nói luôn là group chat tộ đúng không? Thì là chat tổ group bự thì là nó, nó gọi là group chat nha các bạn thì nó phải là group bự chat tổ. À, ờ, chị không muốn nhắc lại cái bạn A sáng nữa thì chị để nó là Kare hoặc là Kanozo đấy đúng không? Thực ra ở đây là Nguyễn, Thị Vân thì chắc là Kanozo rồi đúng không? Thì có thể chuyển nó thành là Kanozo hoặc là Kare. À, kono group chat nimo đúng không? Chị cho thêm ở đây nó là nimo là thêm cả cái bạn đấy vào trong chat work nữa, vào trong group chat nữa để mà có thể trao đổi ờ, thông tin cái đoạn mà để tiện trao đổi công việc này thì chị không có dịch giống như bạn bạn cũng không dịch và chị thì chị cũng không dịch tại vì là thêm vào group chat để mà phụ trách cái công việc kia rồi thì ờ, không cần phải dịch cái câu đấy nữa cũng được Osashi Chikaina ờ, kể đề bà là nếu như mà uh, không vấn đề gì ấy, đúng không thì là mong anh làm cái nọ cái kia thì cấu trúc của mình ở đây kính ngữ là Osashi Tsukae Nakereba cộng với lại Onegai itasimas là nếu như mà ok thì nhờ anh làm cái việc nọ việc kia. Tiếp đến là của bạn thêm cái từ arigato gozaimasu và yoroshiku onegai itasimas ấy. Thì một là dùng cái dùng một một câu thôi, dùng là à, tại vì mình đang dùng là kính ngữ mà, tất cả đều là onegai itasimas hết thì mình cũng phải cho đồng loạt nó thành là makotoni ni arigato gozaimasu hoặc là hông toni arigato gozaimasu đấy à, thì mình bỏ cái từ yoroshiku onegai đi hoặc là trong cái câu này mình chỉ cần là dùng một trong hai cái câu này thôi yoroshiku onegai thôi là đủ thì mình sẽ cho nó đồng nhất với mặt kính ngữ là thứ nhất cái thứ hai là cái này nó cũng chỉ là cái liên lạc về group chat thôi à, add thêm người cái nọ cái kia vào thôi thì nó cũng là một cái câu nhờ vả rất là đơn giản nó không cần phải có quá nhiều cái hoa mỹ nên là mình chỉ cần sử dụng kính ngữ đến cái onigai tashimat này thôi cũng được còn không nhất thiết phải dùng cái từ xin cảm ơn ở đây nữa thì um, cạn cho vào thêm cũng được còn nếu không mà bình thường mà chị đi dịch ở trong dự án thì chị cũng chỉ kết thúc ở đây thôi chị không Ờ, không không thêm cái phần ở dưới nữa và khi mà người ta nói rằng là à tao đã thêm vào rồi đấy chẳng hạn thì là mình mới trả lời là à, arigato gozaimasu tạ đấy thì là tôi cảm ơn vì anh đã làm cái việc để giúp tôi đấy còn đâu ở trong cái này nó là đề thi chẳng hạn thì các bạn có thể viết thêm một trong hai câu này chứ đừng viết cả hai câu nó dườm già quá tiếp đến là cái câu số 2 này chào chị xin lỗi chị vì sự thiếu sót lần này của chúng tôi Uh, tôi sẽ cố gắng không để trường hợp này xảy ra thêm lần nào nữa. Bên tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa và thực hiện bạn. Bên tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa và thực hiện bước tạo bản hoàn thiện rồi nộp lại ngay sau khi sửa xong để đảm bảo không trễ thêm quá nhiều file. À, cảm ơn chị. Cái phần chú thích ở đây là đây là đoạn xin lỗi từ quản lý người Việt gửi sang quản lý cấp trên đang ở bên Nhật ở công ty mẹ. Vì nhân viên người Việt Nam và cấp trên người Nhật sẽ làm việc qua chat trên ứng dụng chatwork thì ở đây mình sẽ thấy là sẽ làm việc qua chatwork và sẽ liên lạc với nhau thông qua hình thức chat. À, tiếp đến mình sẽ thấy có một cái khái niệm là ở công ty mẹ thì uh, công ty Việt Nam và công ty uh, mẹ là ở bên Nhật ấy sẽ là một cùng một công ty và người bên Việt Nam sẽ báo cáo sang cho bên phía Nhật ở bên công ty mẹ đúng không? thì ở đây cái từ otsukare sama thì chị đã giải thích ở bên trên rồi mình sẽ không dùng nữa mà sẽ là osewa ni à, tiếp đến là kon kai wa gofuben o okake shite taihe moshiwake arimasen thì cái đoạn này thực ra thì chị nghĩ là nó không phù hợp trong cái trường hợp này tại vì ở đây là xin lỗi chị vì thiếu sót lần này của chúng tôi cái này do là nó không rõ lắm là mình mắc phải một cái lỗi gì đấy và bên mình Ờ, bên Việt Nam thì có nói lời gửi lời xin lỗi về cái lỗi lầm đấy của bên mình đúng không? Nên là uh, cái này nó cái từ phu bên ấy thì nó nó chỉ được dùng trong trường hợp rất là đơn giản là gì? Là ừ, xin lỗi vì sự bất tiện ấy, kiểu là cũng có nghĩa là mình làm gì sai thì là khiến cho người khác cảm thấy, ừm, ờ, không được ấy, nhưng mà cái này nó nó phải là sự thiếu sót cơ, có nghĩa là làm cái gì đó sai thôi. Nên là chị hay để là cái toni để tạ thì nó chỉ đơn thuần là "Tôi xin lỗi" thôi, đúng không? toni để tạ vì nếu như mà trong làm trong dự án ấy thì bị sai cái gì thì là mình sẽ biết ngay hoặc là mình sai cái a cái b cái c chẳng hạn thì là mình có thể nói luôn là uh, cung cái quá thì là do cái gì đó notame đệ xong là moshiwake arimasen để stạ hoặc là ní chui te moshiwake arimasen để stạ là xin lỗi vì cái nọ vì cái kia cũng được còn ở đây nó rất là chung chung nên chị chỉ để là cung cai quá hung toni moshiwake arimasen để stạ tôi sẽ cố gắng để à, trường hợp này không xảy ra thêm lần nào nữa có hai cách để dùng trong trường hợp này của bạn thì dùng là côn gỗ konoyo na kotogana yo ni shuben liwi shite maidimasu cái này cũng ok câu này cũng rất là format là để ý không bị uh, uh, sẽ để ý để không lặp lại cái tình trạng tương tự còn chị thì chị có một cái câu nữa mà chị cũng hay dùng là ni độ tổ konoyo ờ, na misu o okosanayo kakuni no tete shite maidimasu cái từ tt sự ở đây là tôi sẽ uh, triệt để confirm và xác nhận À, để làm sao mà không xảy ra cái tình trạng tương tự nữa à, thì là chị sẽ dùng cái cái câu này thì cả hai câu các bạn đều dùng được tiếp đến là tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa và thực hiện bước à, tạo bản hoàn thiện rồi nộp lại ngay sau khi sửa xong để đảm bảo không trễ thêm quá nhiều file thì bạn để đây là để đảm bảo không trễ thêm quá nhiều file có là để mà không bị chậm deadline ấy. cái đoạn mà uh, không trễ không trễ ở đây có nghĩa là không bị uh, quá deadline um, thì bạn đang để là no key đúng không uh, no key ni mania awa này file được kazuo herasu tameni là để mà giảm đi cái số lượng file mà không kịp với lại cái tiến độ thì là À, sẽ cự siêu siêu sai ba ngộ あsẽ thì cái câu này của bạn cũng rất là là ok chị nghĩ là rất là ok luôn um, dùng được Ờ, còn uh, nếu như mà ừ, trong cái cái cái cái cái phần của chị ấy, thì chị đổ đi một chút thôi chị sẽ để là si có là ngay khi mà tôi làm xong cái cái cái version cuối cùng hay chính là cái um, bản hoàn thiện này bạn đang để là size siêu bao chồng là cái version cuối cùng còn chị đang để là kanse bằng thì hai cái từ này đều dùng được tiếp đến là sakuse dekishidai là sau khi mà ngay sau khi mà tôi hoàn thành xong cái bản à, cuối cùng đấy thì tôi sẽ à, nộp hàng cho anh luôn đúng không ở đây chị biết thiếu chữ ní rồi à, sư ní hoặc là sư gự đúng không chị phải dùng là sư ní nhé các bạn là tôi sẽ ờ, giao hàng lại hoặc là nộp lại cho anh luôn đấy thì à, đều dùng được này tiếp đến là cái satsoku henshushi à, cũng được ok rất chính xác luôn còn chị sẽ để ở đây là hayame ni siuse suru cũng được đấy có là có nhiều cái cách khác nhau để các bạn có thể à, tham khảo đúng không còn cái đoạn mà để mà giảm đi cái số lượng file mà không kịp với cái thời hạn ấy thì chị không cho vào nếu như trong trường hợp mà à, mình đi dịch dự án ấy thì là có thể mình sẽ lược đi được tại vì là chỉ đơn giản là tôi sẽ sửa nhanh cho anh và tôi sẽ giao hàng luôn cho anh thôi còn cái đoạn mà để đảm bảo không trễ thêm quá nhiều file này thì nó cũng chỉ đơn giản là không để không chậm deadline thôi thì tôi sẽ thực hiện những cái việc đấy rất là nhanh chóng thôi thì cái câu của bạn cũng rất là ok và cho thêm vào được hoặc không thì khi mà dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật ấy, khi mà trao đổi với khách hàng thì các bạn có quyền lược đi những cái mà mình cảm thấy lúc đấy mà đang cần gấp chẳng hạn hoặc là nó cũng không quá cần thiết thì các bạn cũng có thể bỏ đi được còn đâu mình sẽ có thể thêm như câu của bạn